Cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội. Nó có hình dáng giống cây xương rồng, thật thú vị và chính vì lý do này mà nó thường được dùng làm cây cảnh tại nhà. Tuy nhiên và ngày nay, người ta thường nghe nói về loại cây này như một thành phần trong y học. Tên khoa học hay tiếng Latin gọi nó là aloe vera. Thuộc họ lô hội những lời chia sẻ đến những ai muốn trồng nha đam tại nhà, nếu bạn muốn thử tự trồng lô hội tại nhà, thì đó là một quá trình tương đối đơn giản. Bạn cần một cái chậu lớn, có đất trồng trong chậu. Rêu than bùn, sỏi, hay bóng lê ca và tất nhiên là có cả chồi cây lô hội. Đây là những gì bạn có thể tiến hành, lấy chậu ra và bắt đầu bằng cách đặt một lớp sỏi hoặc bóng lê ca vào đáy chậu. Điều này được thực hiện tốt để hệ thống thoát nước hoạt động dễ dàng mà dễ cây không bị thối. Sau đó lấp đầy một nửa chậu đất bầu và nửa còn lại là rêu than bùn. Đặt chồi nha đam vào giữa chậu và phủ đất lên đến nơi nha đam bắt đầu mọc lá. Sau khi cây nhà đam được thiết lập, bạn nên đợi 2 tuần trước khi tưới nước. Nhà đam thường phát sinh dễ lớn. Cho nên hãy giữ nhà đam một chỗ cố định trong 2 tuần, để dễ sẽ tiếp tục phát triển. Sau đó, bạn có thể bắt đầu tưới vào nha đam một ít nước. Đặt lô hội của bạn ở nơi có ánh sáng mặt trời tốt hay trong một góc có ánh sáng tốt hoặc trên sân thượng. Bạn nên tưới nước khoảng 2 tuần một lần nhưng sử dụng nước một cách tiết kiệm. Cây nha đam thường phát triển nhanh và có khả năng sẽ mọc lên những cây nha đam nhỏ xung quanh nó. Khi những cây non cao sấp xỉ 4cm, thì bạn nhặt chúng lên và bắt đầu trồng chúng vào chậu mới. Nhà đàm nảy mầm non rất dễ dàng, vì vậy trong một thời gian ngắn, bạn sẽ có một số cây nhỏ mới mọc lên. Điều quan trọng là bạn phải loại bỏ những cây nhỏ này khỏi cây chính, để nó có thể tiếp tục phát triển tốt. Mẹo chăm sóc từ nha đam, đối với chủ nhân thì nha đam là loại cây không đòi hỏi quá cao nên rất lý tưởng cho những ai không có ngón tay xanh tự nhiên. Nhà đam là loại cây dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, ít bị sâu dày. Cây tiết ra axit và hấp thụ carbon dioxide. Đặc biệt và hữu ích là đặt cây nha đam trong phòng ngủ. Hãy nhớ rằng nó thích được giữ ở nhiệt độ phòng bình thường và nó phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng và mặt trời tốt quanh năm. Nó có thể chịu được nhiệt độ xuống tới 5 độ C, nhưng ở nhiệt độ này, điều quan trọng là phải tưới nước vừa phải. Không nên tưới cây thường xuyên hơn một vài lần trong một tháng vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu bạn cũng nên trồng lại 2 năm một lần, thời điểm tốt nhất cho việc này là mùa xuân. Nhà đam là một loại cây được gọi là mọng nước hoặc lá dày. Nhà đam phát triển mạnh trong đất thoát nước tốt. Nếu bạn định trồng lại nó, bạn có thể đặt nó vào một cái chậu đất sét có lỗ ở đáy. Trước tiên bạn lấp đầy nó bằng một lớp bóng lê ca sau đó là một lớp đất bầu thông thường trộn với một ít sỏi. Ngoài ra còn có loại đất chuyên dụng cho cây mọng nước mà bạn có thể mua. Vào mùa hè, bạn có thể để nha đam ngoài trời nắng và có mái che, nhưng phải lưu ý lượng mưa. Cây có thể bị thối nếu quá ẩm ướt. Lĩnh vực sử dụng, nha đam là một loại cây từ lâu đã được sử dụng cho mục đích y học điều mà lịch sử của chúng ta đã chứng minh. Trên hết, nước ép giống như chất gieo dính, có trong lá nha đam, mà chúng ta có thể sử dụng, vì nó chứa một số chất hữu ích, chẳng hạn như chất nhầy. Enzyme chống viêm, tannin làm xe và một lượng lớn vitamin, khoáng chất enzyme và amino acid. Nước trái cây bổ dưỡng có chứa vitamin A, B, C và E, lớp ngoài còn chứa chất aloi, có tác dụng nhuận tráng. Làm sạch ruột. Ngoài tác dụng bồi bổ sức khỏe, nước ép từ nha đam còn được dùng làm chất điều vị trong một số loại nước ép và đồ uống. Nha đam cũng là một thành phần phổ biến trong nhiều sản phẩm, đặc biệt là trong ngành mỹ phẩm, nơi nó có thể được tìm thấy trong gel, thuốc mỡ, son dưỡng môi, xà phòng và kem chống nắng, cùng nhiều thứ khác. Nha đam gel trong nhánh cây được coi là có tác dụng chữa bệnh. Loại cây này còn được gọi là cây thần kỳ, nhưng tên thật là sự kết hợp của từ aloe trong tiếng Ả Rập được dùng để mô tả các loài thực vật được sử dụng cho mục đích y học và từ vera bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là thực. Sự thật có khoảng 250 loài aloe khác nhau. Cây cao khoảng 60cm và rộng 60cm lá mọc đối dạng hoa thị, mép có răng cưa. Chứa 75 chất dinh dưỡng được biết đến. Nó chống viêm,